tình là nghề xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người ơi từ từ từ từ tới liền tới liền đây ai vậy ai vậy ai vậy trời trời đất ơi bữa nay dám dắt cái mặt tới đây hả ai cho mày tới đây vậy hả chị chị cho em gặp thường một lần nữa đi chị không có hường với hồng vậy trơn mày đi mày biến thôi mà chị em biết em lần đầu em gặp em sai rồi bây giờ chị cho em cơ hội nữa đi chị cho mày cơ hội ha cơ hội nha đợi tao dạ em cảm ơn chị dạ, dạ, dạ. cảm ơn chị hả cảm ơn chị hả cảm ơn chị cảm ơn chị đi mày đi mày bây giờ dù cho chị có lấy chổi gì đánh em em cũng không đi nữa em đợi hường ra Chừng nào em gặp được Hường em mới đi Mày lì quá hả Bây giờ đi chỗ đánh mày phải không Được rồi mày muốn tao đánh mày phải không Đánh mày phải không Đánh mày Chị ơi chị ơi Chị ơi chị ơi Đây Chị Đừng có đánh nữa mà Hường Cái gì à, Tối nay làm cái gì Ông Đuổi nó đi đi Hường Anh biết là anh sai Tại vì anh có vợ Nhưng mà bây giờ anh bỏ vợ anh rồi Thiệt không Thiệt anh bỏ vợ rồi bỏ vợ thì sao ngu à anh bỏ vợ rồi bỏ kệ nó ế nó có còn có cái giá của ế nghe chưa đừng có ngu nghe chưa nghe lời nó hả mày vừa bỏ vợ kệ mày mày mày không được quen với em gái tao rồi đúng rồi ừ, phải có cái giá của nó chứ giờ anh muốn cái gì anh nói đi nói đi từ từ để coi anh giải thích làm sao con này xuống nó mê trai quá à chị thường à, không có pha chế gì hết trơn á anh biết là lần đầu gặp em anh sai Nhưng mà bây giờ anh sửa đổi rồi Anh không cần em phải chấp nhận anh liền đâu Bây giờ anh nè à, Người đàn ông đã từng đổ vỡ trong hôn nhân Gia dấp phải nhiều đắng cay Anh ừ. hứa là sẽ trân trọng và yêu thương em hơn mà Hường Ủa Em này... chấp nhận anh nha Hường ừ Nè học tuồng dữ quá ha Nói nhuyễn ghê luôn vậy Mày định lường gạt em tao hả mày Khó lắm cưng Đừng có nghe lời nó không có khóc lóc gì hết đâu á Hương Bây giờ mày có chịu đi không Tao hỏi lần cuối mày có chịu đi không Hay là mày đợi tao vô nhà lấy dao tao đâm mày Chị à, Giờ chị có đâm em đi em cũng không đi nữa Hường tha thứ cho em em mới đi À nghĩa là đâm mày vẫn đứng đây đúng không Đợi tao à, à, à chị... nhỏ Tao đã Đi đi có gì tụi tao mình tin Đi đi hả à. Trời ơi mày không ra chị Ôi, Đi Chị ra. Buông ra coi Nó đi rồi thấy chưa rồi coi như xong anh đi rồi bỏ qua không đánh nó nữa ha à, chị à, ba chạy nhanh lên chạy nhanh lên hương tôi ra ra ra đây ra đây nói chuyện nghe coi chuyện gì xảy ra vậy gì hương em khổ quá Chuyện gì vậy? Nói chị nghe coi Lúc á Thì không có người yêu Ờ Lúc có người yêu rồi thì bị cấm Bị cản Rồi người yêu thì có vợ Bây giờ anh nói á Là anh bỏ vợ rồi Ừ Anh muốn giải thích ừ. Mà chị Dân không có cho giải thích đuổi người ta đi luôn rồi Trời ơi cái bà dân này một con kỳ thiệt Em cũng gần 40 tuổi chứ có ít ỏi gì đâu mà không biết phân biệt trắng đen phải không Thì đó Theo chị nghĩ là mình nên cho người ta cơ hội Đồng nghĩa là cho mình cơ hội đó Chị nói đúng ừ. Cho người ta cơ hội Có nghĩa là cho mình một cơ hội Đúng Lúc nãy á Em nhìn vào ánh mắt của Pha Em thấy cái sự chân thành dữ lắm Em tin Em tin phải không? Đúng Nếu em tin Thì tại sao chị lại không tin? Ký đi Bản cam kết không lừa dối ừ, Thường chuẩn bị sẵn rồi Bây giờ ký thì Khoa không ký ừ. Ôi Dân tay luôn Rồi Hường ừ, tên <laughs> Pha đó Pha đúng là người đàn ông của Hường Cảm ơn Hường Nhà có khách hả cưng? À, dạ à, Chị, đây là à, anh Peter anh Peter là là là bạn của em ở bên à, nước ngoài mới về á chị. À vậy dạ, hả? Peter. Ờ ờ đúng rồi, em chào chị. Em em là Peter. Em à, em là bạn của Hương ở ở ở bên Mỹ mới về dạ hình như là à, chị gặp nãy đâu á sao chị thấy quen quá trời luôn quen đâu quen chị dạ, lạ quá à ôi rồi chị thấy em quen là đúng rồi em đấy em là bạn của hương cái thời mà à, em với hương học chung cấp 1 cấp 1 đúng không nào ủa nãy em nói Việt Kiều mà sao giờ ra tới Hà Nội vậy? Ờ, à, thôi nói chung là bạn à, hồi cấp 1 của em á chị À cái bạn hồi cấp 1 mà cưng dắt về nhà rồi dành chơi búp bê với cưng á hả? À, dạ, vậy là chị biết là bạn của em đó chị Thôi bây mình không việc rồi đi về ờ, Em chào chị, à, em chào chị em về Trời ơi là trời hả Cậu gan quá ha, ha. Dám giả Việt Kiều vô tận ổ nhà tôi luôn hả bây giờ cậu muốn cái gì nữa lần trước là tôi lấy chổi tôi đánh cậu cậu chạy mất dép rồi bây giờ cậu tới đây cậu làm gì nữa biến biến khỏi nhà tôi chị hoa ơi chị hoa có chị đây chị chị đã biết rõ sự việc rồi đừng nói nữa em à nếu như mình đây xua đuổi em thì qua nhà chị đi làm em của chị đi Trời đất ơi, nghĩ sao người ta gần 40 tuổi rồi Hả? Còn cấm cản người ta Không cho người ta yêu đương gì hết trơn hết trời gì Cái bà đi, đi. rảnh quá đứng lại Nó là em của tôi thì nó phải nghe lời tôi Hiểu chưa? Trời đất ơi, là em bà mà sao tạo bà bóng thương nó gì hết trơn vậy Đúng rồi, em là em của chị á Mà chị có thương em đâu Trời ơi, chị sợ em bị vũ mà vũ cái gì? Chị không thấy hả? Người ta hy sinh quá trời thầm lắm nhiều khi bị ghẻ nữa đó thôi bà bà, bà nín đi bà bà nói quá rồi tóc giả bị ghẻ chứ gì nữa đi tôi đổi thử coi có bị ghẻ không chị dân không có dân gì hết á bây giờ em phải làm sao chị mới chấp nhận được em đây hay là bây giờ em quỳ xuống đây em lại chị nha chị chị muốn em lại chị bao nhiêu cái em đoán gì Trời ờ, dạ, dạ, chị chưa... chị em em bây giờ đôi ngà ấm dương chia lìa con mẹ thế hả nó chết rồi nào mà chia lìa này tới sống mà tới sống cái gì bà rảnh quá hả à. hai đứa này đứng lên cho tôi trời đất ơi bộ trù tôi chết hả đi đi ra khỏi nhà tôi đi chị bây giờ em làm vậy chị còn không chấp nhận nữa hay là bây giờ em đập đầu vô đây em chết chứ gì thôi thôi mà thôi mà em thôi mà em thôi mà thôi mà chết á là hư Ây trời ơi ơi Hương ơi Hương ơi Trời ơi Trời ơi tụi nhỏ yêu nhau như vậy mà bà không xúc động hay sao Tôi không ngờ bà có một trái tim chai sạn như vậy Bà không xúc động trước một tình yêu chân thật của người ta hay sao Hả Bà quá là người độc ác Không thèm nữa Về nhà chị ở Đi Không. Không có đi đâu hết á Hoa nghĩ là nếu chị hai không chấp nhận á Thì mình chia tay đi Ba, Tại sao vậy Không có Khoa Thì Hường cũng còn biết bao nhiêu người đàn ông khác Còn chị hai á Thì chỉ có một à Tình yêu của tụi mình á Làm sao mà bằng tình thân được Tình thân mới là vĩnh cửu vĩnh biệt hường đứng đây nghe tôi nói nè bây giờ tôi cho hai người một cơ hội đó yeah kế của chị quá là thơ.